Kinh Địa Tạng chỉ sát sáng nghi, dẫn nhập. Đức Phật thường dạy, phàm còn xuống lên ba cõi, lăn nội trong sáu đường, thì không một loài nào được hoàn toàn trong sạch, không một giống nào dứt hết tội lỗi. Chúng ta sinh ra là người hiện hữu ở cõi thế gian này, trừ các bậc đã hoàn toàn giác ngộ ra, không ai có thể hoàn thiện trọn vẹn trong cuộc sống mà không mắc phải lỗi lầm bởi ba nghiệp gây nên. Tuy nhiên, Đức Phật cũng dạy, có hai hạng người cao quý nhất ở đời. Một là chưa từng phạm tội lỗi, hai là người đã phạm tội lỗi nhưng biết ăn năn sám hối, không tái phạm nữa. Trong kinh nói rằng, người có lỗi lầm mà biết sám hối, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian, là vầng trăng sáng, ra khỏi mây mù. Pháp sám hối có rất nhiều loại, trong đó có pháp sám hối hồng danh năm ba vị Phật này được coi là một phương pháp thần diệu giúp tiêu trừ tội nghiệp. Tiêu trừ nghiệp chướng mạnh mẽ là thần đơn cứu mạng chúng sanh trong thời mạt Pháp, sám hối chiêm sát, được đích thân địa tạng Bồ Tát truyền dạy. Phần nghi thức lễ này do Đại sư Ngũi, Tổ thứ 9 tịnh Độ Tông, được gọi là Cổ Phật Tái Nai, biên soạn dựa theo kinh chiêm sát thiện ác nghiệp báo, và chính Đại sư Ngẫu Ích cũng tu pháp giám này suốt 13 năm. Trong kinh Chiếm sát thiện ác nghiệp báo, Địa Tạng Bồ Tát dạy, thời mà Pháp, chúng sanh nghiệp nặng, căn cơ hạ liệt, chẳng thể tu ngay vào định huệ, trước phải lên tinh tấn sang hối để được thanh tịnh, sau đó tu tập sẽ chẳng khó khăn gì. Hòa Thượng Tịnh Không, Thượng thủ của định, tịnh độ tông thế giới, cũng có lời khai thị rằng, nhập môn bắt đầu hạ thủ từ đâu, từ lễ sám diệt tội Lễ sám là phương pháp diệt tội rất hay. ngày nay chúng ta có môi trường tốt như thế này. Vì sao sự tu học không tiến bộ? Nguyên nhân ở chỗ mọi người không nghiêm chỉnh lễ sám diệt tội. Nếu như bắt đầu hạ phụ, thủ công phu từ chỗ này thì tình hình sẽ khác rồi. Trích tịnh độ hai đại kinh giải diễn nghĩa tập 35 giảng ngày 13 tháng 5 2010. Qua những lời khai thị này, có thể thấy sám hối là phương pháp tu căn bản và vô cùng cấp thiết. Nếu lơ là phần nền tảng này thì bất luận tu học thế nào cũng khó đạt được thành tựu. Sám hối hồng danh có công đức và năng lực diệt tội, bất khả tư nghì. Trong kinh Quán Dược Vương, Dược Thượng Nhị Bồ Tát sau khi Dược Thượng Bồ Tát tuyên nói năm ba danh hiệu Đức Phật quá khứ, liền nghe thấy Đức Phật Tỳ Bà Thi khen gọi rằng nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện, với tất cả chúng sanh khác được nghe tên của lâm ba đức Phật đó, thì người ấy ở trong năm ngàn vạn ức A Tăng kỳ kiếp chẳng bị đọa vào léo ác. Nếu lại có người hay xưng tên của lâm ba vị Phật đó, thì đời đời sinh ra thường được gặp thẳng chư Phật mười phương. Nếu lại có người hay trí tâm lễ kính năm ba đức Phật, sẽ trừ diệt tội bốn diệt tội bốn trọng, lòng nghịch với chê bai, phương đẳng thảy đều trong sạch, do bản thể nguyện của chư Phật đó, cho nên ở trong mỗi một niệm liền được trừ diệt các tội như trên. Thi khí Như Lai, Tỳ xá phù Như Lai, Câu Lưu Tôn Như Lai, Câu La Hàm Mâu Đi Như Lai, Cá Diếp Như Lai, cũng khen ngợi tên của Lâm Ba Đức Phật đó, cũng lại khen ngợi kẻ trai lành, người nữ thiện, hay nghe tên của Lâm Ba Đức Phật đó, người hay xưng tên, người hay lễ kính, trừ diệt tội chướng như trên đã nói. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài đại chúng rằng xưa kia khi ta chưa từng ở vô số kiếp ở trong thời mặt pháp của Đức Phật Diệu Quang xuất gia học đạo ngay tên của Lâm Ba Đức Phật đó nghe xong chắp tay tâm sinh vui vẻ lời dạy người khác khiến được nghe giữ người khác nghe xong chuyển truyền đem dạy bảo cho đến ba ngàn người ba ngàn người đó khác miệng đồng âm chân tên của chư Phật một lòng kính lễ do công Do sức công đức nhân duyên kính lễ chư Phật đó cho nên liền được vượt qua tội của vô số ức kiếp sinh tử. Mười phương chư Phật hàng thiện, Đức Như Lai, đời hiện tại cũng từng được nghe tên của năm ba Đức Phật đó cho nên ở mười phương thảy đều thành Phật. Trích kinh Quán Dược Vương, được Tượng, Nhị Bồ Tát. Trong phần khuyến tu, Đại sư Ngũ Ích đã liệt kê 12 loại người phải lên hành trì Pháp sám hối chiêm sát này như sau. Nếu đệ tử Phật muốn tu pháp tránh xuất thế, muốn hiện tại không có các chứng duyên, muốn trừ diệt nghiệp nặng ngũ nghịch tập ác vô gián, muốn cầu các vật cần dùng đều được sung túc, muốn khiến cho vạn lạn nặng vạ nhẹ đều được tiêu diệt, muốn đắc luật nghi ưu bá tắc, sa di, tỳ kheo thanh tịnh, muốn đắc Bồ Tát tam tụng định giới, muốn chứng các thiền tam muội, muốn đạt vô thượng trí huệ, muốn cầu chứng được quả vị tam thừa. Vâng, ngay trong hiện đời, muốn tùy ý vãng sanh, các Phật tịnh độ, muốn ngộ vô sanh pháp nhẫn, viên mãn chứng nhập cảnh giới, thất nhất thật thì đều phải lên thọ trì pháp sám hối này. Vì sao vậy? Đây là lòng từ phi thường của các của Đức Thích Ca Như Lai, là vi nguyện xứng cơ của Địa Tạng Bồ Tát, không khổ nào chẳng cứu, không quy nào chẳng ban, nương vâng, theo đây tu hành, tịnh tín kiên cố. Như kinh đã giảng, rộng hãy lên tin chắc. Chúng ta nên biết Địa Tạng Bồ Tát là một vị Bồ Tát vĩ đại, công đức và địa vị của Ngài vô cùng đặc biệt, khác hẳn với những vị Bồ Tát khác. Trong kinh chiêm sát thiện ác nghiệp báo, Địa Tạng Bồ Tát được miêu tả có thân tướng đoan nghiêm, uy đức thù thắng, chỉ trừ Đức Như Lai, ngoài ra không ai có thể hơn nổi. Bản thệ và nguyện lực xưa của Ngài là nhanh chóng thỏa mãn, tất cả nguyện cầu của các chúng sanh, hay diệt tất cả tội nặng, hay trừ các thứ chướng ngại cho chúng sanh, khiến hiện đời được sự an ổn. Đức Phật còn so sánh rằng, giả như trong tiếp quy y, xưng niệm, lễ cúng, lời các vị đại Bồ Tát như diệu khắc tường, quán tự tại, phổ hiền như như số cát Sông Căng Già để cầu các giả nguyện, vẫn chẳng bằng chỉ trong khoảng bữa ăn mà quy y sư niệm, lễ cúng địa tạng Bồ Tát, vì Ngài từ lâu đã tu tập kiên cố, đại nguyện, đại từ, dũng mãnh, tinh tấn vượt hơn các Bồ Tát vậy. Trong kinh địa tạng, Đức Phật Thích Ca nói mười phương chư Phật tất cả phàm thánh đều tham dự pháp hội đều là do địa tạng Bồ Tát đa độ, đường độ và giác độ. Hay nói cách khác, địa tạng Bồ Tát là thầy của hết tà, của hết thầy chư Phật, Kinh Địa Tạng nói rõ trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài không giao trọng trách giáo hóa cứu độ chúng sanh cho bất cứ vị Bồ Tát nào, mà chỉ giao phó cho Địa Tạng Bồ Tát. Vì vậy, Địa Tạng Bồ Tát chính là truyền nhân sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ. Khoảng thời gian này không có Phật xuất thế, Địa Tạng Bồ Tát thay mặt cho Đức Phật cứu độ chúng sanh, uy lực bản nguyện, lòng từ bi và trí tuệ phi thường của Địa Tạng Bồ Tát há có thể ghi bàn nổi chúng sanh vô biên, nhưng chỉ những chúng sanh nào có nhân duyên thâm sâu với địa tạng Bồ Tát đã từng tu vô lượng căn lành trong đời quá khứ, ngày nay mới có thể gặp được pháp môn sám hối thần diệu này, tu theo pháp sám chiêm sát. Hành giả không chỉ được bản thệ nguyện của Lâm ba nước Phật nhiếp thọ mà còn nhận được sự gia hộ che chở từ y thần của địa tạng từ tôn trong kinh chiêm sát thiện ác nghiệp báo nước phật dạy Mỗi người phải nên thọ trì pháp môn này, pháp môn như thế này rất là khó gặp hay làm lợi ích rất lớn. Nếu như người nào được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát và tin những lời Ngài nói, nên biết người ấy có thể nhanh chóng hiểu được tất cả mọi sự chướng ngại, mau đến vô thượng Bồ Đề. Vì vậy chẳng nên khởi tâm nghi ngờ, chỉ nên theo đúng pháp mà trí thành tha thiết sám hối, nhất định mọi chướng ngại sẽ được dẹp trừ, đường Bồ Đề sẽ ngày càng hanh thông thuận lợi. Cúng hương uống nước dâng hương giữ nhất tâm, niệm ích gì trong pháp tu, không được để sát không được để sát na nào niệm việc tạp thế gian phải nghĩ sanh tử đại sự vô thường đến nhanh phải kiên tinh nỗ lực thì mới vượt qua được nếu có chút trái với tịnh pháp ắt uổng phí công sức không thể không dè chừng tiền niệm trong tâm tất cả tam bảo tràn đầy khắp nơi không đâu chẳng có chúng sanh mê hoặc liên tục không ngừng thật đáng thương xót con vì chúng sanh phá mê quy ngộ lễ kính tam bảo nhất thiết cung kính nhất tâm kính lễ thập phương thường trụ tam bảo Nghiêm trí hương hoa cúng dường như khách, mượn khói hương thơm này biến khắp, biến mãn khắp thập hương, cúng dường tất cả Phật, tôn pháp trừ hiền thánh, vô biên trong cõi Phật, thọ dụng làm Phật sự, tất cả Phật pháp tăng bảo. Thể thường biến mãn không đâu chẳng có, nguyện xin lấy hương hoa này cùng với pháp thánh, sông khắp tất cả cõi nước chư Phật để làm Phật sự. Tất cả dụng cụ cúng dường ở thập phương không lúc nào mà chẳng có, nay con xin đem tất cả các thứ hương hoa, ăn lạc, tràng phan, bào cái, các trang sức quý báu vi diệu, các thứ âm nhạc, ánh sáng, đèn nến, ẩm thực, y phục, họa cụ, thuốc men cho đến tận hết tất cả các thứ dụng cụ, cúng dường trang nghiêm thập phương có, hình dung nhớ tưởng, rộng cùng chúng sanh, phụng hiến cúng dường, trong tất cả thế giới, có người tu cúng dường, nay con xin tùy hỷ, nếu người chưa tu cúng dường, nguyện xin được hai đạo, khiến họ tu cúng dường, Ngài nguyện thân con nhanh chóng có thể biến đến khắp tất cả các cõi nước, ở mỗi nơi có Phật, Pháp, Tăng, để lấy tất cả các thứ dụng cụ cúng dường trang nghiêm, cùng tất cả chúng sanh giữ gìn phụng hiến, cúng dường cho tất cả pháp thân, sắc thân, xá lợi, hình tượng, phù đồ, miếu tháp, tất cả các phật sự của chư Phật, cúng dường tất cả pháp tạng và lời thuyết pháp, cúng dường tất cả hiền thánh tăng chúng. Nguyện cùng tất cả chúng sanh tu hành cúng dường như thế rồi, dần dần được thành tựu lục ba la mật, tứ vô lượng tâm, hiểu sâu tất cả pháp, vốn sĩ tịch tĩnh, không sanh không diệt, một vị bình đẳng, lìa liệm thanh tịnh, tốt giáo viên mãn, cúng dường xong, tất cả cung kính, khởi thỉnh tam bảo cho thiên tam bảo tuy không đâu chẳng có nhưng chúng sanh mê hoặc lâu đời bỏ rác theo trần ngăn trở liệm tứ vi này đã phá mê quy ngụ phải nhớ liệm tam bảo đầy khắp hư không tùy vật hiện hình như trăng trong nước nhất tâm phụng thỉnh là mô bổn sư thích ca mâu ni phật nhất tâm phụng thỉnh là mô bổn sư thích ca mâu ni phật Nhất tâm phụng thỉnh là mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm phụng thỉnh là mô Tỳ Bà Thi. Đẳng quá khứ thất Phật. Nhất tâm phụng thỉnh, Nam mô Tỳ bà thi đẳng quá khứ thất Phật. Nhất tâm phụng thỉnh, Nam mô Tỳ bà thi đẳng quá khứ thất Phật. Nhất tâm phụng thỉnh, Nam mô Phổ Quang Phật đẳng ngũ thập tam Phật. Nhất tâm phụng thỉnh, Nam mô Phổ Quang Phật đẳng ngũ thập tam Phật nhất tâm phụng thỉnh nam mô và khổ quang phật đẳng ngũ thập tam phật Nhất tâm phụng thỉnh là mô nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi hình tượng phù đồ miếu thắt, nhất thiết Phật sự. Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi hình tượng phù đồ miếu thắt nhất thiết Phật sự. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân, sáng lợi hình tượng phù đồ miếu thấp nhất thiết vật sự. Nhất thầm, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương, Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật. Nhất tâm cũng tỉnh là mô chiếm sát thiện ác nghiệp báo kinh vi diệu pháp tạng. Nhất tâm thụng tỉnh Nam mô chiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh vi diệu pháp tạng. Nhất tâm thụng tỉnh Nam mô chiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh vi diệu pháp tạng. Nhất tâm phụng tỉnh Nam mô thập phương nhất thiết pháp tạng nhất tâm phụng thỉnh nam mô thập phương nhất thiết pháp tạng nhất tâm phụng thỉnh nam mô thập phương nhất thiết pháp tạng nhất tâm phụng thỉnh là mô thập phương nhất thiết hiền thánh nhất tâm phụng thỉnh là mô thập phương nhất thiết hiền thánh nhất tâm phụng thỉnh là mô thập phương nhất thiết hiền thánh Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô kiên tịnh tín Bồ Tát Ma Ha Tát Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô kiên tịnh tín Bồ Tát Ma Ha Tát Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô kiên tịnh tín Bồ Tát Ma Ha Tát Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô Hiền Kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô Biến Kiết Bồ Tát quán thế âm Bồ Tát Ma Ha Tát nhất tâm phụng thỉnh Nam mô biến thiết Bồ Tát quán thế âm Bồ Tát Ma Ha Tát nhất tâm phụng thỉnh Nam mô địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nhất tâm phụng tỉnh Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Na Ha Tát Nhất tâm phụng tỉnh Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Na Ha Tát Nhất tâm phụng thỉnh Phạm Thích Tứ Hương Thiên Long Bát Bộ Tăng Già Lam Nội Hộ Pháp Hộ Tránh Pháp Giả Nhất Thiết Thánh Chúng Nhất Tâm Phụng Thỉnh là Phạm Thích Tứ Vương Thiên Long Bát Bộ Tăng Già Lam Nội Hộ Pháp Hộ Tránh Pháp Giả Nhất Thiết Thánh Chúng Nhất Tâm Phụng Thỉnh Phạm Thích Tứ Vương Thiên Long Bát Bộ Tăng Già Lam Nội Hộ Tránh Pháp Giả nhất thiết thánh chúng Suy nguyện Đức Thích Ca Từ Phụ, Thất Phật, Thế Tôn, Ngũ Thập Tam Phật, tất cả các bậc sát hộ, hà tầm đạo nhãn, thấy nghe vô ngại, thần thông tự tại, quang lâm đạo tràng, nhiếp thổ chúng con, khiến thành tị, tịnh tín. Duy nguyện Đức Thích Ca Từ Phụ, thất Phật Thế Tôn, ngũ thập tam Phật, tất cả các bậc giác ngộ, hà tầm đạo nhãn, thấy nghe vô ngại, thần thông tự tại, quang lâm đạo tràng, nhiếp thủ chúng con, khiến thành tịnh tín. Duy nguyện Đức Thích Ca Từ Phụ, thất Phật Thế Tôn, ngũ thập tam Phật, tất cả các bậc giác ngộ, hà tầm đạo nhãn, thấy nghe vô ngại, thần thông tự tại, quang lâm đạo tràng, nhiếp thủ chúng con, khiến thành tịnh tín. chiêm sát thiện ác nghiệp báo, tôn kinh, thập phương tất cả pháp tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh, sung mãn hư không, hiển hiện đạo tràng, nhận con cúng dường. Chiêm sát thiện ác nghiệp báo tôn kinh, thập phương tất cả pháp tạng thanh tịnh, cùng chân pháp tánh, sung mãn hư không, hiển hiện đạo tràng, nhận con cúng dường. Chiêm sát thiện ác nghiệp báo tôn kinh, thập phương tất cả pháp tạng, thanh tịnh, cùng chân pháp tánh, trung mãn hư không, hiền hiện đạo tràng, nhận con cúng dường. Viên tịnh tín Bồ Tát, biến kiết Bồ Tát cùng quán thế âm Bồ Tát, thập phương tất cả hiền thánh, không xả đại từ, lai lâm pháp tọa, thường xót ủng hộ chứng minh hành pháp của con. Viên tịnh tín Bồ Tát, biến kiết Bồ Tát cùng quán thế âm Bồ Tát, thập phương tất cả hiền thánh, Ông già đại từ lai lâm pháp tọa, thương xót ủng hộ chứng minh hành pháp của con. Kiên tịnh kính Bồ Tát, biến kiết bồ Tát, cùng quán thế âm Bồ Tát thập phương tất cả hiền thánh. Không giả đại từ, lai lâm pháp tòa, thương xót ủng hộ chứng minh hành pháp của con. Địa tạng Bồ Tát Mahatat, bậc cứu thế chân thật, bậc dẫn dắt đại trí tuệ, bậc khéo nói lời an ủi, bậc nhanh chóng diệt trừ các chứng tăng trưởng tịnh tín, đại từ đại bi không trái bổn thể, phóng đại quang minh, viên mãn sở nguyện của con. Địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, bậc cứu thế chân thật, bậc dẫn dẫn sắp đại trí tuệ, bậc khéo nói lời an ủi, bậc nhanh chóng diệt trừ các chứng tăng tăng trưởng tịnh tín, đại từ đại bi không trái bổn thể, phóng đại quang minh viên mãn sở nguyện của con Địa tạng Bồ Tát ma ha tát bậc yếu thế chân thật, bậc dẫn dắt đại trí tuệ, bậc khéo nói lời an ủi, bậc nhanh chóng diệt trừ các chứng tăng trưởng tính tín, đại từ đại bi không trái bổn thể, phóng đại quang minh viên mãn sở nguyện của con. Hộ Pháp Thiên Lâm, Già Lam Chân Tể Tùy con thỉnh đến, dư vững đạo tràng, ngăn các ma chướng, thì hiện kiếp tường khiến sở tu của con tự tại thành tựu hồ pháp thiên long giả lam chân tể tùy con thỉnh đến giữ vững đạo tràng ngăn các ma chướng thị hiện kiếp tường khiến sở tu của con tự tại thành tựu hồ pháp thiên long giả lam chân tể tùy con thỉnh đến giữ vững đạo tràng ngăn các ma chướng thị hiện kiếp tường khiến sở tu của con tự tại thành tựu lễ tán tam bảo con nghe trong biển tránh biến chi đức chân thật vô biên độ thoát khắp hữu tình tâm hoan hỷ kính nế từng tu vô lượng phước nay được lễ túc tôn nguyện trong vô lượng kiếp thường tu đa quý dường nhất tâm kính nế quá khứ tỳ là thi phật nhất tâm kính lễ thi khí phật nhất tâm kính lễ nam mô tỷ xá phù như lai nhất tâm kính lễ câu lưu tôn nam mô câu lưu tôn như lai Nhất tâm kính đế, là Mô Câu La Hàm Mâu Ly Như Lai. Nhất tâm kính đế, là Mô Ca Diếp Như Lai. tâm cách bế là mô bốn sư thích ca mâu ni như lai nhất tâm kính lễ là mô phổ quang như lai cầm kính đế là mồ phổ minh như lai nhất tầm kính đế là mồ phổ tịnh như lai hơi lên nhất tâm kính lễ là mô ma mani chàng như lai nhất tâm kính lễ Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ly Bảo Tích Như Lai. Nhất tâm kính lễ là mô nhất thiết thế gian, nhạo kiến thượng đài tịnh tấn như lai. Nhất tầm kính lễ Nam mô Mani Tràng Đăng Quang Như Lai Nhất tâm kính lễ Nam mô Huệ Cự Chiếu Như Lai nhất tâm kính lễ là mô hải đức quang minh như lai nhất tâm kinh lễ là mô kim cang lao cường phổ tân phổ tán kim quang như lai mình thế là mồ đại cường tinh tấn dũng mãnh như nay nhất tâm kính đế là mồ đại đi quang như nay tâm cái đế là ngộ từ lực vương như nay nhất tâm kiếm đế là mồ từ tạng như nay Nhất tâm kính lễ, là mô chiên đàng, hốt trao nghiêm thắng như lai. Nhất tâm kính lễ, là mô hiền thiện thủ như lai. nam mô thiện ý như lai nhất tâm kính lễ nam mô quảng trang nghiêm vương như lai nhất tâm kính lễ la mô kim hoa quang như lai nhất tâm kính đế là mồ bảo quá bảo cái chiếu chiếu không tự tại lực vương như lai nhất tâm kính đế là mô hư không tặng vào hoa quang như lai nhất tâm kính đế là mô lưu ly trang nghiêm vương như lai nhất tâm kính lễ nam mô phổ hiệu phổ hiện sắc thân quang như lai nhất tâm kính lễ nam mô bất động trí quang như lai nhất tâm kính lễ là mô hàng phục chúng ma vương như lai nhất tâm kính lễ là mô tài quang minh như lai nhất tâm kính đế là mô trí huệ trí huệ thắng như lai nhất tâm kính đế nam mô di đà tiên quang như lai nhất tâm kính lễ nam mô hiện tịch nguyệt tâm diệu tôn trí vương như lai nhất tâm kính lễ nam mô thế tịnh quang như lai nhất tâm kính đế long chúng thượng tôn gương như lai nhất tâm kính đế là mô nhật nguyệt quang quang như lai hết tâm kính lễ, nam mô nhật nguyệt châu quang như lai nhất tâm kính lễ nam mô vệ tràng thắng cương như lai Nhất tâm kính đế, là mồ sư, tử hống tự tài được hương như này. Nhất tâm kính đế, là mồ diệu âm thắng như này. nhất tâm kính lễ là mồ thường quang tràng Phật. Nhất tâm kính lễ là mồ quan thế đăng như lai Nhất tâm kinh nghĩ là mô huệ đao, huệ ngoài đăng vương như lai. Nhất tâm kinh lễ là mô Pháp Thắng Vương Như Lai nhất tâm kính đế nam mô ti tu di quang như lai nhất tâm kính đế nam mô tu ma la hoa quang như lai nhất tâm kính lễ nam mô ưu đàm bát la hoa thù thắng tương như lai nhất tâm kính lễ nam mô đại huệ lực vương như lai nhất tâm kính lễ a à, xúc tỳ hoan hỷ quang vương như lai nhất tâm kính lễ vô lực âm thanh vương như lai nhất tâm kính lễ là mồ tài quang như lai nhất tâm kính lễ là mồ kim hải quang như lai nhất tâm kính lễ là mồ sơn hải huệ tứ tài thông vương như nay nhất tâm kính lễ là mồ đại thông quang vương quang như nay nhất tâm kính lễ Nam mô nhất thiết pháp tràng mãn vương như lai. Nhất tâm kính đế, đồng phương nhất thiết chư Phật, sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự, nhất tâm kính đế là mồ đồng làm thường nhất thiết sở hữu phật nhất thiết chư phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết phật sự nhất tâm kính đế là mồ làm phương nhất thiết chư phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết phật sự nhất tông kỳ lễ là mù tây lam phương nhất thiết chư phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết phật sự Nhất tâm kính đế, là mô Tây Phương, nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi hình tượng, phù đồ miếu thấp nhất thiết Phật sự, nhất tâm kính lễ là mô tây bắc phương nhất thiết chư phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu thấp nhất thiết Phật sự nhất tâm kính đế nam mô bắc phương nhất thiết chư phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết phật sự Nhất tâm kính lễ là mồ đông bắc phương, nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ, miếu tháp, nhất thiết Phật sự. Nhất tâm kính lễ là mồ hạ phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự Nhất tâm kính lễ Là mồ thượng phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự, nhất tâm kính lễ là mồ thập phương tam thế nhất thiết chư Phật nhất tâm kính lễ Nam mô thập phương nhất thiết pháp tạng nhất tâm kính lễ Nam mô thập phương nhất thiết pháp tạng nhất tâm kính lễ Nam mô thập phương nhất thiết pháp tạng nhất tâm kính lễ nam mô thập phương nhất thiết pháp tạng nhất tâm kính lễ nam mô trên sách thiện ác nghiệp báo kinh vì diệu pháp tạng nhất tâm kính lễ nam mô thập phương nhất thiết hiền thánh nhất tâm kính lễ nam mô thập phương nhất thiết hiền thánh nhất tâm kính nễ là mồ thập phương nhất thiết hiền thánh Nhân tâm kính đế là mồ kiên tịnh tín Bồ Tát Na Hà Tát nhất tâm kính lễ biến kiết bồ tát quán thế âm bồ tát ma hà tát nhất tâm kính lễ nam mô địa tạng bồ tát ma hà tát nhất tâm kính đế nam mô đại nguyện địa tạng đại bồ tát ma ha tát nhất tâm kính đế nam mô địa tạng bồ tát ma ha tát Còn đại tử Đỗ Thị Xuân, pháp danh là Diệu Xuân, nhất tâm ngưỡng cáo địa tạng từ tôn thập phương tam bảo. đại tử quá khứ từng phàm sát sanh trộm cắp tà dâm vọng ngữ, uống rượu, nói lỗi tứ chúng, khen mình chê người, <laughs> tiêu phiệt ganh ghét, giận hờn, tà kiến, hủy báng tam bảo, các loại tội ác, nay còn trí tân sám hối, thành khẩn quay đầu, mong được thiệt <laughs> trừ tội lỗi. Còn cùng chúng sanh, từ vô thủy thường bị tội nặng của tam nghiệp lục căn làm chướng ngại, nên không thấy chư Phật, không biết sự quan trọng của việc xuất ly sanh tử, chỉ thuận sanh tử không biết giáo ly, giáo lý vi diệu. Còn nay dù biết, nhưng vì con cùng chúng sanh đều bị tất cả tội nặng làm chướng ngại, nay được trước Bồ Tát Địa Tạng, thập phương chư Phật, rộng vì chúng sanh mà quy mạng sám hối, xin nguyện gia hộ khiến tội chướng tiêu diệt. vọng vì tất cả chúng sanh khắp pháp giới, đều nguyện đoạn trừ ba chướng, quỳ mạng sám hối. Con và chúng sanh từ vô thủy đến nay do tham ái chấp kiến chấp. Một trong thì suy tính ngã nhân, hai ngoài lại thêm bạn xấu, ba không tùy hỷ người khác dù chút dù chút thiện nhỏ, bốn khắp nơi chỉ tam nghiệp, rộng tạo nhiều tội lỗi. năm Việc tuy không rộng nhưng ác tâm lan tràn. sáu Ngày đêm tương tục không hề gián đoạn. bảy Che giấu lỗi lầm, không muốn người biết. tám Không sợ quả báo trong ác đạo. chín Chẳng có chút hổ thẹn. mười Không đoái hoài nhân quả. Cho nên ngày nay, một tin sâu nhân quả, hai sanh chọn, sanh trọng hổ thẹn, ba sanh tâm khiếp sợ ác đạo, bốn phát lộ sám hối, năm đoạn tâm tương tục. 6. Phát tâm Bồ Đề, đoạn ác tu thiện 7. Hết lòng sách tấn tam nghiệp, sửa đổi tội nặng trước đây 8. Tùy hỷ phàm, thánh, dù chút thiện nhỏ 9. Niệm thập phương Phật có đại phước huệ, có thể cứu hoạt cho con cùng các chúng sanh đều từ trong hai biển khổ sanh tử đến được bờ của tam đức. mười Từ vô thủy đến nay, không biết các pháp, bốn tánh không tịch, nên rộng tạo nhiều tội ác, nay biết không tịch, vì cầu bồ đề, vì chúng sanh mà rộng tu các điều thiện vẫn khắp cả điều ác di nguyện tất cả tam bảo địa tạng bồ tát từ bi nhất thọ nghe còn sám hối con đại tử đỗ thị xuân các tranh là diệu xuân trí tâm sám hối con cùng chúng sanh tự tánh thanh tịnh nhất thật cảnh giới đồng thể chư Phật, nhưng do vô minh si ám, phân tập nhân duyên, nên hiện cảnh giới hư vọng, khiến sanh niệm trước trước, suy tính cái ta, của ta, quên các ác pháp, tam nghiệp nục căn, rộng tạo các tội, thập ác ngũ nghịch, trọng lạn khinh già. Chướng tuệ chướng định, chướng chư, giới phẩm, khiến chìm đắm trong biển khổ dài lâu, mãi không có ngày ra. Giả như muốn tu hành nhưng quá nhiều nghi chướng, hoặc bị ngoại ma quấy nhiễu, họ gặp tà kiến không đủ trợ duyên, tịnh tín không thành. Nay gặp địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, khéo nói lời an ủi, mở đám mây che, mây điên, mê hoặc trong con, hồ rửa âu lo, tẩy sạch tâm con, cầu xin thương xót, ăn năn nỗi nầm. Nguyện, duy nguyện thập phương, chư đại từ tôn, chứng chi hộ niệm, nay con sám hối, không tạo lại nữa. Nguyện con cùng tất cả chúng sanh, nhanh chóng diệt trừ diệt, từ vô lượng kiếp đến nay thập ác tứ trọng, ngũ nghịch điên đảo, hủy báng tam bảo, tội nhất triền đề, tội thánh như vậy, vốn là vắng nặng, chỉ cần từ nơi tâm hư vọng thiên đảo mà hồi đầu. Tội thánh vốn không có định thật, nên có thể trừ diệt được. Nguyện tất cả chúng sanh nhanh chóng đạt bồ tân, minh viễn diệt trừ tội căn. Sám hối xong quy mạng lễ tam bảo. phát khuyến thỉnh nguyện. Con đại tử Đỗ Thị Xuân pháp danh Diệu Xuân, chí tâm khuyến thỉnh nguyện cho tất cả Bồ Tát trong thập phương, nếu chưa thành bậc chánh giác, nguyện nhanh chóng thành chánh giác, nếu đã thành bậc chánh giác. Nguyện thường trụ tại thế, chuyên cần, chuyển tránh pháp luân, không nhập niết bàn, khuyến thỉnh xong quy mạng lễ tam bảo phát thùy phát tùy hỷ nguyện con đệ tử đỗ thị xuân pháp danh diệu xuân trí tâm tùy hỷ nguyện con cùng tất cả chúng sanh rốt giáo vĩnh viễn xà bỏ tâm đố kỵ ở trong ba đời tất cả cõi nước có sự tu học tất cả công đức cho đến những sự thành tựu hết thảy con đều tùy hỷ tùy hỷ xong quy mạng lễ tam bảo Not phát hồi hướng nguyện đệ tử con đỗ thị xuân phát dâm pháp danh diệu xuân trí tâm hồi hướng nguyện đem tất cả công đức mà con tu được làm lễ cho tất cả chúng sanh cùng hướng đến phật trí đến thành niết bàn hồi hướng xong quy mạng lễ tam bảo phát nguyện thêm và đoan tọa tịnh thất sự niệm danh hiệu đệ tử con đỗ thị xuân pháp danh diệu xuân trí tâm phát nguyện nguyện tập hương tam bảo địa tạng từ tôn thương xót hộ trì cứu bạn chủng tế khiến cho quốc độ này tiêu trừ thiên tai động loạn tránh pháp lưu thông hết thảy đều xanh tịnh tín không gặp các chướng ngại vinh viên đoạn trừ ma đạo và tà chi tà kiến còn cùng chúng sanh nhanh chóng diệt trừ trọng tội hiện đời xa lìa sầu bi khổ lão cuộc sống sung túc tạm tụ giới căn rốt giáo thanh tịnh hai loại quán đạo ứng hiện ứng niệm hiện tiền tam muội tổng trì thần thông phương tiện tứ nhiếp lục độ không gì mà chẳng viên thành liễu ngộ tự tâm nhất thật cảnh giới xả thân khỏi thế giới này sanh ở trước phật diện phục di đà thân cận chư phật nhờ ơn đích thân chư phật thọ ký trở lại trần nao phô độ quần mê đồng quy bí tạng phát nguyện xong quy mạng lễ tam bảo Tân tử quy y Tứ quy y Phật đương nguyện chúng sanh Thời dài đại đạo phát vô thượng tâm Tứ quy y pháp đương nguyện chúng sanh tâm nhập kinh tạng trí huệ như hải tự quy y tăng đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại hỏi làm thánh chúng ha ha ha un sam mô đi so ha